người thành công luôn có những hy sinh đây là con còi luôn chơi có một cái cách chơi luôn lục cửu vô địch việt nam lồng ngắn cái lớp lông bên trong của thằng này là lớp lông màu húc đây là nhìn nó có hơi có ánh đỏ đấy lớp lông đệm của nó lớp lông màu húc mất rằng của nó hơi khó đấy đấy giữ chặt chưa còi đi nhưng mà giữ chặt lắm gọi ra ngồi xuống sao vứt xuống nó đi ra kia cơ ra kia giờ ta ra ta ra đây để quay thì chúng mày lại phi ra đây là sao tức là chúng nó muốn phi gần ở đấy để chúng nó vào chuồng đến giờ cho nó ăn kiểu như quấn ấy đấy người quấn ra chứ đấy cắn phá cầm cắn phải cắn chân con nào cắn là, là phải nhắc nó ngay lập tức chứ còn nếu mà sau đấy nhắc thì không có tác dụng gì thì không cần nhắc nữa đó hôm nay thì nhìn ờ, nó lộ nét hơn một chút rồi nhưng mà vẫn chưa vẫn chưa đến ờ, cái lúc để mà có thể chọn chó được đó để mọi người nhìn cái, cái chất lông ở trong nó bây giờ là đến uh, chuẩn bị đến giờ ăn sát giờ ăn của chú nó thôi nhìn bụng nó hóp đó nó chơi là nó gọi là trong người nó dồi dào sức khỏe nó, nó có lực ở trong người nên là nó chơi điên cuồng luôn rồi vứt cả cái mảng ấy xuống cho cho nó dành nhau à, để mà con nhấc được ngay rồi xem thằng kia nhấc được bao lâu chạy lon ton lon ton có giữ được không đấy lại chơi chơi xấu này chơi chơi cắn vào chân nhau đấy lại bắt đầu chơi xấu chơi cắn vào chân nhau một thằng đang ngồi ở sát ngay đây để để để để để qua ờ, cái lá thà sát ra đây rồi rằng buộc là là ông phải, phi vào cái chỗ an toàn để ông chơi ừ. đánh võng rằng được cái lá rồi là đồ chơi là đánh võng à, hơi thả luôn xuống cho cho nó rằng nhá không phải nhớ nữa bất kỳ là đồ gì đội quân đi uh, xé lá chuối thôi ừ, ừ, ừ, ừ, mỗi con một tàu rồi mà vẫn còn phi nhau va vào chân máy ảnh rập rầm va vào chân máy quay rầm rầm ok hôm nay ờ, quay tí để cho mọi người theo dõi cái đàn chó 6 con này chứ không ờ, lại lâu quá không có video còn uh, chắc là khoảng tầm uh, một tuần 10 ngày nữa thì uh, sẽ có cái video để chọn chó tầm này là cái tầm lớn nhanh của chúng nó một tuần sau 10 ngày sau là nhìn nó to hơn một chút rồi bởi vì tầm này mỗi một tuần nó phải tăng gần một cân mỗi một tuần nó tăng khoảng tầm 8 lạng đến một cân là nhìn chúng nó nó nó sẽ to hơn đấy à, từ cầm cái cân ra đây nhấc thử xem là bao nhiêu cân nhấc hai con to lên để cân đi để nhìn xem bao nhấc hai con đi nhấc hai con là nó ra cân của hai con thì nó càng chính xác hơn không cần phải cân một con làm gì cả bao nhiêu cân 60 tròn à, mấy đứa ra đây nào 60 giòn thả cho nó xuống xem nào 49 49 à tức là 5 cân rưỡi một con còn thì nhấc một con nhấc con quài thôi cũng được nào tránh đây năm hai hơn tí coi như là ba cân ờ, rưỡi năm hai là là ba cân ừ, coi như là ba cân rưỡi còn mấy con kia là 5 cân rưỡi nhấc hai con cái này ờ, đấy còn được chọn con cái thử nhất thử con cái xem nào. khả năng vừa rồi là nhấc hai con đực còn lại hai con cái đấy ba đực ba cái mà hai con cái thì à, năm tám hai con cái là 58 á, 58 hơn. 58 hơn tí là 49 cái 58 là 9 cân rưỡi à. Chạy Thôi nhắc nó vào luôn. Rồi à, như vậy là hôm nay cân thử là cái con đực ấy là nó là khoảng 5 cân rưỡi một con. Còn cái con cái thì nó khoảng tầm à, uh, ờ, hơn 9 cân hai con thì nó rơi vào con lá nó khoảng tầm 4 à, cân 7 một con của cái con quài nhất con cái quài nhất nên là nó là khoảng tầm ba cân rưỡi đó để cho mọi người uh, tiện theo dõi cái đàn chó này uh, đàn này thì nó chưa đến cái đợt tiêm vaccine mũi hai thì sau khi mà mình tiêm vaccine mũi hai xong thì mình sẽ có cái video quay thật kỹ cho nó để cho những cái người mà đang chờ cho con rồi thì lúc ấy sẽ chọn chó và chọn chó là mua được luôn chứ không phải mất công chờ đợi nữa mà ở trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ nó là với con cho con ở trong cái giai đoạn hiện tại bây giờ là cái giai đoạn mà tiêm mũi một rồi nhưng mà chưa đến ngày tiêm mũi hai thì nó là cái giai đoạn nguy hiểm nhất ở trong cái giai đoạn trong quá trình nuôi của con cho con dưới 2 tháng thì cái giai đoạn này nó là cái giai đoạn mà cái rủi ro bệnh nó cao nhất thành ra là như trước đây ấy, là trại cũng nhớ mất mấy đàn của mọi người là chó nó mất rơi dụng ở trong cái giai đoạn này thành ra là bây giờ mình sẽ không có uh, bán sớm không có đăng sớm không có nhận cọc không có gì cả mà mọi người sẽ chờ đến khi nào mà cho con vào mũi hai xong tức là cái độ khi mà con cho con vào mũi hai xong là cái độ an toàn của nó nó tăng lên rất là nhiều thì lúc ấy là mình sẽ quay video kỹ từng con để mà cho mọi người uh, chọn chó và khi mà tiêm mũi hai xong khoảng tầm 2 ngày 3 ngày thì lúc đấy mình quay video lên là mọi người chọn chó là mọi người có thể đoán chó luôn được sau khi mà tiêm vaccine mũi hai ờ, khoảng tầm 4 ngày trở ra là lúc đấy có thể đoán chó được rồi 4 ngày 5 ngày gì đấy là đoán chó được thì tiêm ờ, sau 2-3 ngày thì mình sẽ quay video à, lúc đấy là mọi người chọn chó là có thể coi như là chỉ chờ thêm 1, 2 hoặc 3 ngày nữa là mọi người đoán chó được ok thì mọi người quan tâm đến cái đàn rốt 6 con này ở mức giá rẻ này thì mọi người cùng chờ nhá cùng theo dõi cùng chờ còn ngoài ra thì đợt này trại còn một cái đàn nữa là cái đàn mà nó có còn có ba con cái và một cái đàn nữa là cái đàn có 8 con và siro nữa siro thì sắp đẻ những cái đàn sắp đẻ này là có siro sắp đẻ này và con à, sakura sắp đẻ là hai cái đàn sắp đẻ còn những cái đàn đẻ rồi đó là còn một cái đàn ba con này chưa có video này và một cái đàn 8 con còn hai cái đàn sắp đẻ là siro chỉ trong vòng một tuần nữa là sẽ đẻ và con sakura thì cũng đẻ sau siro khoảng hai ba ngày thôi thì mọi người có thể chờ hai cái đàn đấy nữa nếu mà những các bạn mà muốn ờ, nuôi con chó ở trong ờ, khoảng ờ, bây giờ là tháng tư coi như là đến đầu tháng năm nó đẻ đi cuối tháng tư đầu tháng năm thì cuối tháng 6 đầu tháng 7 mọi người mà muốn bắt cái con chó ở trong cái khoảng đầu tháng 7 mọi người sẽ chờ hai cái đàn sắp đẻ và mọi người mà muốn bắt các con chó ở trong khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì mọi người sẽ chờ cái đàn 8 con